chào anh em rất nhiều anh em có điện cho hỏi cho tấn ờ, phạm cvb là anh em cho hỏi là bây giờ cái đĩa vũ như thế này người ta sóc bằng đĩa vũ như này hoặc là bây giờ em sóc bằng cái đĩa vũ này thì làm sao có thể là dùng nhẫn sóc nhạc được cái nhẫn sóc nhạc thì đĩa nào anh em cũng có thể dùng được anh em nhé đây tấn đã chuẩn bị sẵn một bộ quân vị Đấy, bát đĩa bát nào cũng được đây cái đĩa này được gọi là đĩa quả cau anh em nhé đĩa này anh em có thể dùng nhẫn sóc nhạc bình thường ví dụ bây giờ đang là sấp đôi bây tấn sẽ đi sóc cho anh em xem này, này. đấy tấn đang dùng nhẫn sóc nhạc này đấy, sóc thoải mái luôn sấp đôi vẫn còn nguyên này anh em nhìn không chính xác tuyệt đối đĩa nào anh em cũng có thể dùng nhẫn sóc nhạc đây đây là một cái nhẫn tấn đang đeo trên tay này đó bây giờ tấn sẽ thử lại cho anh em xem nhé à anh em chỉ cần chạm nhẫn vào đĩa này anh em nhìn này chạm nhẫn vào cái vành đĩa này đấy, anh em chỉ cần nghiêng đĩa này anh em sắp này Đấy, quân vị bát đĩa thì hoàn toàn là nằm im ở trong bát trong đĩa sấp đôi còn nguyên đó đối với cái nhẫn sóc nhạc này thì anh em đi chơi ở bất cứ cái sòng nào đĩa nào bát nào quân vị nào anh em cũng có thể sóc được chỉ cần anh em làm cái chỉ cần anh em xin sóc cái anh em sẽ làm chủ được sân chơi này đấy sóc gần để cho anh em nghe này đấy chặn thừa chính xác không anh em ừ. đây được gọi là cái nhẫn sông nhạc Đấy, đây cái lòng trong của nó này anh em nhìn lòng trong này ừ. bên ngoài này mặt đậy vàng này bên tấn phạm cvb thì có rất nhiều loại nhẫn nhẫn bạc nhẫn vàng anh em nhìn này nhẫn bạc nhẫn vàng có hết này đầy đủ hết các mẫu mã này à, đó nhẫn bạc này nhẫn bạc nó kêu giống như với nhau đấy anh em à, bên tấn còn có một loại nhẫn nữa là nhẫn đời mới nhất hiện nay đây giới thiệu luôn tới tất cả anh em anh em nhìn nhẫn này đó cái nhẫn này đây anh em xem đây là cái nhẫn đời mới nhất hiện nay này đó nhẫn này rất giống như nhẫn cưới luôn nhé nguyên lý hoạt động của nó cũng thế thôi anh em chỉ cần đeo nhẫn vào sóc này anh em chỉ anh em chỉ cần đeo nhẫn vào sóc cái thôi này âm của nó thì sẽ phù hợp cho anh em chơi môn bài uh, quân bài Đấy, âm của nó hơi bé so với nhẫn kia tùy vào anh em chơi quân gì ví dụ mà anh em chơi quân uh, bao thuốc hay là quân uh, lá bài anh em đeo cái nhẫn mặt đại bàng này rất là phù hợp luôn à. Đấy, anh em chỉ cần sóc này quân vị ban đĩa xanh chín ờ, anh em nào mà đang đam mê về cái bộ môn sóc đĩa thì có thể là liên hệ qua Zalo của Tấn Phạm CVB Tấn Phạm sẽ tư vấn cho tất cả anh em những cái đồ chơi mà bộ môn sóc đĩa mới nhất hiện nay đảm bảo là trên thị trường không có và những cái đồ công nghệ thì sẽ không được quảng bá trên mạng anh em nhé thì anh em nào cần thì có thể là bấm vào cái link Zalo ở bên dưới mô tả đó để anh em ờ, gặp Tấn Phạm CVB cơ sở thì có hai cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn anh em nào có thời gian thì có thể lên trực tiếp bên ờ, Tấn Phạm CVB để gặp ờ, gặp gỡ tìm hiểu về những cái đồ chơi công nghệ mới nhất hiện nay đây là cái thẻ bảo hành của bên Tấn Phạm nhé đó nếu mà anh em nào cần thì có thể liên hệ trực tiếp gặp Tấn Phạm xin chào tất cả anh em